có thương thì nghe em nhiều mình về hà tình nghe anh về nghe câu ví dặm mẹ ru em à ơi về đi anh nắng hè đất nè gió lao qua bụi chuối bát nước che xa